Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chơi sự kiện Liliana tiểu thơ anh đào. Bắt đầu thôi. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. <laughs> Ôi rồi ôi,

Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. tham lam yes yes no no no Con itu.